giờ rồi còn gì hello mọi người ở đây mình à, ngày, ngày à, bữa nay ngày 13 ngàn qua tháng giêng bữa nay mình ăn là đồ tương hủ tiếu xào và hủ cần ăn cò và lóc làm cái tuột lai cái mình ăn hủ tiếu xào đầu tương luôn hiện nay à, kênh của thắng cò lóc có hai diễn viên nữ vâng, vâng, vâng. à, quý vị khán giả thấy đẹp không giống như tiên dán trần nhưng mà dán sao trời này chị ăn đi thôi ăn đi nè ăn đi tôi quay mà thôi nè bắn luôn lần này ra con đậm kẹt đuổi nó ra trời nó vũ một cái nè đi à xíu cho cơm ông nội đang quay clip ông nội không dùng cái thay của này chưa vợ người khán giả có khán giả là nữ nè mà ta mai này, này chắc trời tôi như con heo quá ừ. tôi Corona nó To ca nhạc cho dữ vô rồi mà. Cha đứt dây đờn. <laughs> bàn ca hay kìa Bàn ca cũng hay đâu nó bàn Sao hay Dạ còn ca còn khá hay nữa Cái <laughs> nào ghé, cái nào, tao thấy cái nào đâu Các bạn nhắn tin với em nào trên Zalo đó Mấy già Rau Ừ Gì <laughs> đi kém cho hả nữa chị làm đi à. làm cuốn đi nè ơi dạ, múc thêm mà bây giờ mình chưa ăn miếng nào chưa đi vòng vòng đi ngồi đợi. ăn cái chuyện ngoài này tiêu chị Vinh hủ tiêu tiêu gì chị Vinh hả hủ tiêu chị Vinh đặc sản quê hương chị Vinh đây là cô thôn nữ này ở chị Vinh quý khán giả mấy em không nhiều món lắm gì cũng có chứ ăn ăn đồ biển mà điện chị Vinh Ví dụ như em ăn hủ tiếu chị Vinh thì liên hệ với à, Thắng Cò Ba Lóc nha, số điện thoại để ở dưới á. <laughs> rồi à, muốn ăn uh, ba, khía nè hải sản hải sản nè sò nghiêu nè đó tại dưới uh, ờ, cô thông nữ nè dưới uh, có nuôi nghiêu nuôi tôm đó hả tôm cua cua cái gì cũng có chứ mọi người ừ. mọi người có gì liên hệ giao lưu với cô thông nữ cái điện thoại ta để dưới nhớ ờ, vào xem nhiều nhiều vô quý khán giả để ờ, cho cô thông nữ này lên clip nữa chứ <laughs> đã lên clip đầu tiên này <laughs> nghĩ lên luôn quá <laughs> tắt ra vậy tắt vào tắt biết tôi quay ăn để thưởng thức cho quý khán giả là thưởng thức món món chay mình là mình ờ, mình là người người dân mình có ăn tương đi còn ông thầy chùa trong mạng thì ăn thịt chó à, thầy chùa ăn thịt chó bị người ta chửi có là mọi người cái đó là cái tâm của mình á thì ăn chay được ăn ăn thịt chó cũng được ăn là vì lòng thành của mình à ví dụ như vậy đúng rồi thì được phép cho chó mà tại nó chơi chứ mình chửi với cái miệng mình thôi mình tỏi miệng mình đó ừ. đó là chỉ là hữu tâm thôi ăn được ăn rồi giờ mình dạ. ăn trai nè quan trọng của phụ nữ ăn trai nè nào giờ chưa thấy phụ nữ ăn trai nha đưa bạn đưa bạn đứng lên cái đây mà mình ăn tàu hũ chứ không phải chai mình không, không dám đi ra đường mình kiếm chai mình ăn <laughs> ờ kiếm chai không được à kiếm chai thôi đừng kiếm trai là được kiếm, kiếm chai thôi đừng kiếm trai nha rồi <laughs> ờ, chồng quýnh xịt chồng quýnh xịt muối bình thường vậy nam nữ bình đẳng mà bình đẳng không bình đẳng bình đẳng cái búa mà bình đẳng dạ. thử mà đi với thằng khác coi hôm cái coi chồng mà không chém mới sợ ai nghe được hôm hôn làm gì đi lén hả vô nhà trọ vậy Đây, <laughs> đây là con thôn nữ nữa nè này quê ở vĩnh long là nguyên dạ Con chồng một đứa con à. đây thì sao là quay clip hai cô thôn nữ rồi luôn á dạ, qua đợt này mình về mình đi bắt ốc ừ. núi gì hay bắt ốc được đi bắt ốc đi cái uh, lấy nón lá đội lên bằng người xà lõn người đó cái đi hỏa, vô cái uh, nướng mặc đồ bikini luôn ừ, tôi đặt cái ờ, mua cái lò quay năm uh, trăm mấy rồi máy quay với lò quay vô người vô luôn mà mình không có bia mình uống ngọt để tiêu bạn chấm này vô hấp dẫn này rốt thắng thánh nước ừ. mùi gì sao ở cho mẹ mày ơi ừ, nói cái sai rồi được ăn ngon dạ thầy mà đặc sản nhất ngon nhất là mặt sản cho dinh mình nha hủ tiếu xào dai ngon đồng tháp mình cũng bằng chấm vô cái mắm cái nữa ừ, ừ, ngon không tưởng Thật vụ như hủ tiếu này người ta muốn mua rồi có không nè mời cái ramen muốn nè liên hệ với mình là có rồi ngon tiếu ăn hết sảy rẻ không 25 ngàn ký rồi mọi người 25 ký à đúng rồi có gì ăn ai muốn ăn gì liên hệ mình là có liền ừ. tiếu này ngon nè mà hủ nè nước mắm nè mình làm thành cái tắc nó ngon hơn chanh nha thơm cay cay hạt vô đã lắm mọi người ghiền ghiền hơn mình ghiền chồng nữa đó Đây, sạch tao mình ăn này mà cái uống này vô nữa tiêu ăn chay <laughs> uống nước ngọt uống nước ngọt uống Pepsi dễ tiêu mà mọi người xứ mình đó nghe đủ thứ mọn đổ trên nè à. Nhiêu sò Vụ này anh em nào muốn liên hệ ăn à, Cua biển nè Liên hệ Cua biển Cái gì nói chung là đồ hải sản đem về tươi đàng hoàng Sò quý Cái này là hủ tiếu uh, Sao Trà Vinh Trà Vinh gì khác thằng ta Hủ tiếu này cũng vậy gì Nó dai hơn Dài hả Đặc biệt nó hủ tiếu dài hơn Nó không có bị Không bở à Có tiếu chờ cuông nữa nha mọi người Từ từ con miếng liền từng ừ. Hết liền mình là tem chỉ Châu đây là bốt đặt là thôn nữ gà xưởng nghe quý khán giả <laughs> ai muốn ăn gì ha cho mình ha điện thoại với mình nha đúng đồ biển tươi luôn vừa rẻ mà vừa ngon nữa một tiếng này về ha mình nấu bảo đảm là không giờ bở nha mọi người nha cỡ nào cũng không bở đi ngon lắm nói chung là chị Vinh mình nhiều món chị Vinh mình nổi tiếng là cho nói chung là bún nước lèo mọi người nha mọi người có đi về chị Vinh ghé ăn bún nước lèo nha bún nước lèo là đặc sản chị Vinh mà biết nấu không biết chứ bữa nào nấu ăn mày à, mắm ở đây không có ở à, chị Vinh mới có mắm đó thôi kêu gửi vậy gửi xe hả ừ. ừ. Rồi nấu quay clip lên ờ, quảng bá luôn cây. Nấu bún nước lèo là đặc sản chị Vinh ai đi ngang đặc, à, đặc sản là bún nước lèo chị Vinh Sóc Trăng. Ừ. Mình nấu bún nước lèo gồm là nấm nè, huyết nè, và heo nè đó bún nè đâu rau rém để vô ăn một cái đông, để chén ớt vô ha sắc ớt vô cay cay nha ngon lắm mọi người ăn vừa ăn vừa thưởng thức chén ớt cay cay ha ngon lắm ở với chị Vinh mình với chị Bạc Liêu quá trăng em đang đi quay vậy đâu thường là phụ nữ hiện đại đâu như hiện nữ ngày xưa đâu mà ừ. cả mười biết sao cái món này mình ăn bắp mới ngon mình ăn đũa không mới ngon cái gì ăn bắp mới ngon lấy lấy lấy bắp nó mới ngon nha mọi người thôi cái nó bắp mà cũng ngon đó nói chung là cái gì bóc bóc thì ngon mọi người nha <laughs> ừ đúng rồi đúng rồi à. đúng không cái nào bóc bóc mới ngon đó hợp lý đó. hợp lý hợp lý cái nào không có bút hốt không có bột không có chập giật là đó không ngon ngon nè à, mời các bạn nè món này ngon nha này ăn buổi trưa ăn, ờ, ăn lâu lâu ăn ngon miền tây mình nó thích ăn món này lắm nha ngon hủ tiếu đây là xào mấy người thấy mọi người thấy không nó không bở luôn không bị sợ luôn vừa da vừa ngon à. trống bánh nữa Mm-hmm gà muống vậy ha làm vô một cái đi có xỉn cái cây xỉn cho nó đầu lăn lăn đó dễ bóc hốt cho nó sướng mọi người ơi à, bà vô <laughs> này nó tê cả người nè mình ăn này mai mốt cái mình hết ngán thịt tại mùa tết này gần không coi cái clip này chắc không về luôn quá ăn thịt cái nó ngán cái mình ăn thịt nhiều quá ngán ngán giờ mình đổi qua này vài bữa cái mình đổi qua heo quay thì mọi người nướng vừa quay nghe rồi giữa đồng nghe cơm đồng nổi nha ừ. đầu nắng khét đen chơi đứa nào đen ừ. hợp lý chồng nó bỏ nha mọi người bữa bữa bữa nào đi bay bữa nào nó có ấy thì đi không khét đen như con chó hơn là nắng gì giữa đồng cái chồng như khán giả nghe nếu mà mọi người thích cái, cái like và kênh này nghe trong cho thắng cò nghe không thắng cò tăng vlog <laughs> cho Duy Dân với Thinh nhé cái kênh mình cho nhiều like nha mọi người ai có ai có cần gì phục vụ mình ha tới nhà phục vụ luôn nha sẽ xào nấu hay là cái gì mình biết nấu trơn nha mọi người <laughs> rồi Thôi, xin chào quý khán giả thì uh, kênh có thắng cầu vlog uh, quay uh, món này món gì ta hủ tiếu xào đậu hũ hủ tiếu xào đậu hũ cuốn bánh tráng chấm món dân giả miền tây chấm siêu cay siêu cay con rất mong quý khán giả ủng hộ kênh Nắng Cò Vlog nhiều like nhiều like nhiều người xem yeah. nhiều người đăng ký thì coi phải, phải coi hết quảng cáo mới được rồi. cái này mà thiếu nha tại vì um, mình về mình chuyến này ăn tết hơi gấp nha mọi người cái mình không mua cái bánh tráng gì vinh nhưng mà bánh tráng gì vinh đặc sản gì vinh bánh tráng cũng ngon lắm bự mà dẻo không cần nhúng nước như mấy cái này nha mọi người nha yeah. muốn ăn cái gì liên hệ mình là cái gì cũng có chứ bye bye bye khán giả rồi tôi thấy diễn viên mới mà à, hôm nay kênh thắng cờ vlog uh, sẽ quay à,